đấy cao lắm là lên mức hai trái rưỡi và tỷ lệ ăn rất là cao như hôm nay nhà cái lại nâng dần cái mức à, ban đầu từ hai trái 25 lên trái hai trái rưỡi và gần tới Dũng Lăng lên hai trái 75 luôn thì chứng tỏ cái trận đấu này mình vẫn khả năng đấy, khả năng thì mình thấy cái khả năng Ok, à, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh à, Trịnh Tướng soi kèo à, cũng như chuyển Tướng bóng đá và cũng như à, à, cái trang fanpage à, show kèo bóng đá Trịnh Tuấn anh em nào à, xem chưa cho mình cái à, follow à, trang fanpage cũng như đăng ký và ấn chuông thông báo cái à, kênh của mình thì anh em à, vui lòng để lại cho mình cái nút like cũng đăng ký kênh đó là cái ủng hộ lớn nhất à, cho mình và ekip à, lên những cái video chất lượng à, tiếp theo cho anh em à, và trong cái khuôn khổ à, vòng 8 ngoại anh đá bù thì mình đã lên cho anh em cái trận đấu giữa uh, Man United và Leeds United rồi anh em nào chưa xem anh em có thể quay trở lại xem và cũng như rất nhiều cái trận đấu uh, mình cũng đã lên trong nhóm À, thì điểm lại cái à, trong ngày hôm nay buổi à, buổi trưa thì mình cũng đã lên cho anh em rất là dài rất là nhiều những cái trận đấu ở trong cái giải Ấn Độ này đấy Ấn Độ thì có à, Châu FC rồi giải Indo đấy giải V-League thì Ấn Độ thì chúng ta hút full hết rồi ở ờ, hút full chúng ta à, gãy một mã và hút hai mã tài hiệp một và cả trận đấy của Indo chúng ta hút full cái vị chủ nhà tỷ số 32 đó kèo V-League thì chúng ta nằm Bình Định và nằm cái xỉu hai trái rưỡi thì gần cuối trận bây giờ hiện tại tỷ số đã đang 2 không. Nghe về Bình Định và trận sông lam Nghệ An à, thì nằm dưới cũng đang khá là thuận rồi đấy tỷ số đang là không không thì anh em cũng chắc chắn anh em sẽ hút được rất là nhiều mã kèo à, đó là cái cái cách mình à, hút trong cái buổi trưa và cái trận đấu ngày hôm qua Lazio thì anh em nằm xỉu và Lazio nhưng mà anh em ăn thêm cái vị tỷ số 1-1 nữa đó thì anh em hút được cái những cái vị tỷ số mà ở ngoài anh em không có thì à, đó là à, cái cách mà anh em mình chơi à, không phải đánh một vài trận ban đêm mà chúng ta à, soi kèo phân tích nhận định lên những cái mã kèo à, cả ngày đó cả ngày à, và chúng ta tỷ lệ thắng là cao có lãi thôi à, quay trở lại mình cũng đã nhận định cho anh em à, cái trận đá bù giữa MU và Leeds rồi tiếp tục mình sẽ phân tích nhận định cho anh em ở trong cái rạng sáng ngày 9 sẽ có những cặp đấu mà chúng ta có thể đầu tư được À, mà mình thấy cái trận đấu mà anh em đáng để đầu tư đó là trận đấu giữa Sunderland sẽ gặp Fulham đấy đây là cái cặp đấu à, mà mình thấy rất là hay này một đội bóng đến từ giải hạng nhất và đụng độ với một đội bóng vừa mới lên hạng đang đá giải ngoại Anh và hai đội này có vẻ như là rất hiểu nhau đó nhưng ở thời điểm hiện tại phong độ và tình hình lực lượng nó như thế nào và bước vào trận đấu này thì đội nào sẽ có ưu thế đấy thì mình sẽ phân tích và để cho anh em anh em xem hết video à, anh em sẽ hiểu rõ để anh em nắm bắt và anh em có thể đầu tư được còn em muốn đầu tư theo mình thì cứ liên hệ qua Facebook của mình đó mình có cái farm Facebook rồi anh em nhớ ờ, inbox mình mình chỉ cho anh em à, ok điểm qua cái à, về cái trận đấu này trong khuôn khổ cúp FA này thì à, đây là cái vòng 4 cúp FA thì rõ ràng à, tính luôn xét về cái à, xét về cái à, những cái trận đấu của Sunderland à, ở trong cái giải hạng nhất đấy thì tính trên các bảng xếp hạng thì Sunderland đang ờ, đứng ở cái vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và hiện tại thì đang có phong độ cũng ờ, nói chung là cũng phong độ cũng tương đối tốt đấy ờ, chứ thực sự để mà để mà nói phong độ của Sunderland uh, uh, phong độ của Sunderland mà quá tốt thì không nói quá xuất sắc không nói nhưng mà uh, cũng bình bình đó thì chỉ có một trận thua Middlesbrough thôi còn lại là toàn hòa à, toàn hòa và à, thắng những cái đối thủ à, không được đánh giá cao đấy không được đánh giá cao tuy nhiên thì à, anh em anh em để thấy anh em thấy là Sunderland đấy Sunderland à, thứ nhất là có lối chơi rất là gắn và thứ hai à, thứ hai thì họ thi đấu nó giống giống như tên với thằng, à, thằng Everton anh em nó đá thủ nó đá thủ nó thủ chắc phòng ngự phản công đấy và những những cái trận đấu của Sunderland à, trừ gặp những đội thủ yếu thì họ thì họ thắng đậm thôi còn lại thì những đội khó chịu thì thì thì họ đa số là có kết quả hòa tuy nhiên nhưng anh em để ý là nhìn chung cái mặt bằng chung của Sunderland ở thời điểm hiện tại thì phong độ của họ thi đấu à, khá là ok nha Đấy, khá là ok ở cái giải hạng nhất tuy nhiên thì so với Fulham là một chuyện khác bởi vì họ à, vừa mới lên hạng nhưng họ có những cái sự chuẩn bị và những cái sự đầu tư uh, cho cái đấu trường ngoại hạng Anh và đến thời điểm hiện tại uh, Sun Fulham đang có một cái vị trí rất là cao ở trên bảng xếp hạng ờ, của ngoại Anh à, tính đến hiện tại trong một mùa giải mà à, họ à, vừa mới lên hạng và đang đứng vị trí thứ 8 một thành tích cũng rất là tốt và sau 22 vòng đấu và có 32 điểm và cách cái vị trí trong cái nhóm dự cúp châu Âu à, nói là dự cúp C2 đó anh em đó, tầm khoảng một hai trận thắng nữa thôi đó chứng tỏ một điều rằng à, ngoài cái việc cái chất lượng đội hình nó tốt hơn à, thì Fulham còn lại là một cái phong độ cực kỳ ổn định ở trong khoảng thời gian vừa qua đó bằng chứng là anh em để ý là tuy là họ có những cái trận thua ở trước uh, Tottenham và Newcastle đó, nhưng rõ ràng anh em để ý là uh, Tottenham và Newcastle thì thì thì là những đối thủ hiện tại phong độ rất là cao rồi còn lại những cái đối thủ yếu thì Fulham đều biết cách ghi bàn đó nhưng một điều mình thấy ở Fulham ở thời điểm hiện tại uh, khác với uh, ở những cái mùa giải trước đó là Fulham thi đấu khá là thực dụng nó khá là thực dụng luôn và bằng chứng là à, những trận đấu của họ cũng không có quá nhiều bàn thắng không có quá nhiều bàn thắng đó trừ trừ những những cái đội bóng mà vỡ trận sớm ấy, thì bị thủng lưới thôi còn lại thì đa số họ thắng cách biệt đối thủ tầm khoảng một một bàn à, cách biệt tầm khoảng một bàn thôi thì chứng tỏ cái hàng công của Fulham cũng à, không quá xuất sắc cho lắm đó, không quá xuất sắc cộng với việc hàng thủ của Sunderland thi đấu cực kỳ chắc chắn trong khoảng thời gian vừa qua đặc biệt là trong cái trận lượt đi Đấy, cái trận lượt đi ngày 28 tháng 1 thì cả hai đội gặp nhau cũng trong cái khu khổ cúp FA rồi đấy thì uh, anh em thấy rõ ràng hai đội đã hòa nhau hòa nhau trong suốt 90 phút đó trong suốt 90 phút uh, và chính Sunderland là người mở tỷ số trước đó mở tỷ số trước uh, trên uh, trên trên uh, trên sân nhà của mình đấy ở uh, xin lỗi trên sân khách của uh, của của thằng Fulham đấy thì uh, rõ ràng uh, với Sunderland thì chúng ta cũng không thể không thể xem thường ấy không thể không thể xem thường nha đấy còn em mọi cái thông số ấy, mọi cái thông số thì rõ ràng đều nghiêng về uh, Fulham cả đấy nhưng mà thực sự là các cầu thủ Fulham uh, thi đấu bế tắc đấy và không tìm được nhiều cái cơ hội uh, lên bóng uh, cũng như uh, không uh, không tìm được uh, đường vào cái mảnh lưới uh, của uh, của của uh, bên phía của um, Sunderland đó mà nhưng một điều nữa là hôm hôm đó thì cái trận đấu là Mitrovic ấy, được thay ra trong cái hiệp 2 thi đấu nhạt nhòa bằng Vinicius mà Vinicius vào sân thì cũng không à, không để lại cái dấu ấn gì đấy không để lại dấu ấn ấn gì và bên phía của của thằng Sunderland thì Jack Clark là người ghi bàn để hôm nay thì à, chưa có đội hình ra sân nhưng mình thấy cái trận đấu này vẫn là một cái trận đấu mà khá là cân bằng nhưng như anh em thấy nhưng tại sao cái trận đấu lượt đi đó, nó hòa nhưng mà lượt về nó lại để cho Fulham đá trên sân của Sunderland mà nó lại để chấp một cái tỷ lệ mình thấy ở thời điểm hiện tại cũng khá là khó hiểu trong cái kèo đấu này đấy trong kèo đấu này thì anh em để ý là à, cái tỷ lệ nó lại để Fulham chấp 3 phần tư và chấp nửa trái và tài xỉu đang niêm yết rất là cao đấy tài xỉu niêm yết rất là cao luôn có thể đây là một cái trận đấu lượt về lượt về quyết định cái tính chất quyết định cho nên cả hai đều muốn tấn công đấy đều muốn tấn công anh em đó đều muốn tấn công đó thì uh, trận trận trước nó một điều rồi và hôm nay lượt về thì chắc chắn Sunderland nó sẽ tấn công luôn và cái trận đấu này á lượt đi nó đã về xỉu rồi vì 1-1 rồi đấy cho nên cái lượt về này thì thứ nhất điểm qua tỷ lệ kèo của nhà cái đây mình sẽ mở tỷ lệ kèo cho anh em nha đấy cái đi kèo để cho thằng Fulham chấp tới tận 3 phần tư đấy chấp tới tận 3 phần tư mà anh em thấy là những lần gặp nhau trước đó thì hai đội này à, hai nợ đội này cái tỷ lệ tài à, nổ đưa về cái tỷ lệ tài rất nhiều tuy nhiên cũng có xen kẽ những cái những cái trận đấu à, đi về xỉu nhưng anh em để ý là ở cái cúp FA 2015 thì trận lượt đi cũng đi về cái vị 0-0 nhưng mà lượt về ở à, Sunderland nó lại lụm Fulham 3-1 trên sân khách đó cho nên cũng thấy rất là khó rất là khó nhưng theo cái quan điểm cá nhân của mình soi về cái tỷ lệ kèo ở trong cái trận đấu này của nhà cái đưa ra thì bình thường ấy bình thường ấy nhà cái nếu cái trận đấu khan hiếm bàn thắng giống như trận lượt đi thì tỷ lệ nó rất là thấp tỷ lệ nó rất là thấp và tài xỉu nó cũng niêm yết dữ lắm là mức hai trái 25 thôi anh em đấy cao lắm là lên mức hai trái rưỡi và tỷ lệ ăn rất là cao như hôm nay nhà cái lại nâng dần cái mức ban đầu từ hai trái 25 lên trái hai trái rưỡi và gần tới Dũng Lăng lên hai trái 75 luôn thì chứng tỏ cái trận đấu này mình vẫn khả năng Đấy, khả năng thì mình thấy cái khả năng Fulham có thể thắng kèo trong cái trận đấu này rất là cao nhưng mà cái tỷ lệ thắng nó không quá đậm không quá đậm và kèo này á, ờ, quan điểm cá nhân của mình xét về cái ờ, chất lượng đội hình mà cũng như cái cái ờ, mặt kinh nghiệm á, dày dạn hơn thì mình vẫn đánh giá cao Fulham trong trận đấu này nhưng cái tỷ lệ kèo anh em có thể đợi nó hạ xuống chấp nửa trái thì anh em hãy vào và tỷ lệ kèo tài xỉu anh em giảm xuống hai trái rưỡi thì anh em vào cái tài đấy cái tài nhưng mà anh em phải kết hợp đánh thêm rung đó anh em có thể dằn thêm cái vị tỷ số đó, mình gất kết cái vị tỷ số nếu như cái trường hợp nó không về tài thì anh em đi về cái tỷ số 1-1 đấy mình thấy cũng khá là ok có thể cái trận đấu này nó sẽ trôi về cái những cái vị trong cái hiệp phụ luôn cũng không chừng đó hoặc là nó có một cái biến gì đó đấy một đội bị cái thẻ đỏ hay là gì đó cho nên tỷ lệ nó đẩy lên rất là cao như thế đó đó là cái ờ, các quan điểm cá nhân của mình thôi đó dựa trên kinh nghiệm của mình thôi còn còn còn tùy anh em theo anh em muốn theo uh, uh, cá nhân của mình ấy trùng áo mình ấy thì anh em theo hoặc không thì em đánh ngược lại cũng không sao đó là tự quyết định của anh em đó do anh em báo ngoài mà còn anh em chơi chúng mình đấy thì kèo này thì mình sẽ lên chuẩn nhất cho anh em khi gần tới giờ ống lăn có đội hình đó và anh em nào muốn chơi thì cứ inbox qua facebook của mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để có những cái mã kèo nó hiệu quả và à, có lãi đó thì à, đó cũng là cái nhận định về cái trận đấu giữa Fulham và Sunderland của mình và nếu thấy hay anh em nhớ để lại cho mình cái like cái bình luận ở bên dưới Fulham có thắng được Sunderland hay không hay là một trận đấu giống như kịch bản ở trận đấu lượt đi đó anh em bình luận bên dưới cái ý kiến quan điểm của anh em để một động lực mình lên tiếp những video chất lượng hơn ok video phân tích nhận định trận đấu giữa Sunderland và Fulham trong khuôn khổ vòng 4 của FA của mình sẽ được kết thúc tại đây Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Xin chào anh em.